duy nhất đến từ tỉnh bạn Vĩnh Long. Tiếp tục là lộ mới của Thành Trị, cô nô kênh Châu Thơ Mây của Mỹ Xuyên, cơm nấp một của Châu Thành. Ở bảng B có có thơm của Bạc Liêu, đai đại số của Mỹ Tú, sằng kè của Long Phú, vô thi Sataram của thành phố Sóc Trăng. Ở bảng C gồm có không thức chắc của Thành Trị, bằng người chắc chắc đó. Bốn mặt của Châu Thành, vô thi lanh của kế sách, ở bản D gồm có băng con sa của trần đề băng con chấp hôm mây của long phú băng cốc của mỹ tú và địa nguồn của bạc liêu ở bản tơ e gồm có sức rây của long phú con bông chóp của châu thành tà ông của mỹ tú đai ôm phu của mỹ xuyên ở bản F là đìa chuối của bạc liêu ronoka của châu thành obuye của mỹ xuyên gạch chồng của cà mau ở bản g là salon của mỹ xuyên pearl của thành phố sóc trăng ngang dừa của bạc liêu quách bích của vĩnh châu ở bản hát chúng ta có là ôm Uji 2 của Mỹ Xuyên Xẻo Me của Vĩnh Châu Tôm Núp 2 của Châu Thành Băng Kha Yon của Mỹ Tú Ở bản Y là ô Chum của Ngã Năm Tam Sóc của Mỹ Tú và quân một của Mỹ Xuyên Ram đó là càng long của Trà Vinh và bây giờ chúng ta thấy các đội ra xuất phát ở lượt thi đấu đầu tiên bạn Di gồm có Biết Thon của Mỹ Tú, Rất Âm của Trần Đề, Ông Kho của Thanh Chị, Bộ cam bót của Mỹ Xuyên, ở bản ca gồm có Trầm Ba của Châu Thành, Trà Khu Hai của Mỹ Xuyên, Phú Tức của Mỹ Tú và Red White tức là Thác Lát của Kiên Giang. Và bây giờ chúng ta cùng hướng về dòng sông Marlboro của chúng ta để xem lượt trận thi đấu đầu tiên. Lượt trận thi đấu đầu tiên diễn ra ở cặp đấu đầu tiên là ở bảng A giữa hai đội Trà Tim Cũ Trăng bơi ở đường bơi số 2 và gặp Bruno Chơi Thơ Mây của Mỹ Xuyên bơi ở đường bơi số 1 bên phía khán đài. Trên màn chúng ta thấy hai đội ghe đã xuất phát với tốc độ khá là cao ngay từ đầu. Bruno Chơi Thơ Mây, Mỹ Xuyên đến từ ấp Cần Giờ của xã Thâm Đôn, một xã có rất đông đồng bào Khmer sinh sống. Và những năm gần đây thì Thâm Đôn là một trong những điểm sáng về phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn cũng như là đời sống của đồng bào đây là năm thứ hai Phú Nô Kênh Chơi Thơ Mây đến với giải năm nay. Lần đầu tiên anh em tham gia vào năm 2020, anh em đã vượt qua vòng đấu bảng nhưng không đi xa hơn, dừng lại vòng 32 đội và năm nay anh em rất là quyết tâm. Chúng ta cùng chờ xem Phú Nô Kênh Chơi Thơ Mây như thế nào. Cùng với Phú Nô Kênh Chơi Thơ Mây đó là trà tim cũ, một trong những đội đã từng lọt vào vòng 8 đội mạnh của ấu bốc Sóc Trăng. Một trận đấu đáng để chúng ta chờ đợi ngay từ những giây phút đầu tiên. យជាទីមេត្រីដូច្នេះពិធីប្រណាំងទម្ងរស្ថិតក្នុងទិវាបិណ្ឌកីឡាវប្បធម៌នៅទេសចរឆ្នាំ2022ខេត្តតំបន់ពិធីប្រណាំងទម្ងរតំបន់វេរៈពលិសគូឡុងលើកទី5ឆ្នាំ2022ក៏បានដំណើរការចាប់ផ្ដើមដូចជាទស្សនិកជនទាំងឡាយបានជ្រាបហើយគឺថាក្នុងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលយើងកំពុងតែទស្សនាគឺរវាងទម្ងរវត្តខ្នោកកញ្ចើថ្មីស្ថិតនៅឃុំថាំដងនិងវត្តត្រៃតឹមចាស់ ទីក្រុងសុខចាំងបាទគឺថាតាមយើងដឹងកន្លងហើយគឺថាទំនោរវត្តភ្នំកញ្ជើថ្មីគឺថាមានការបោះថ្មីឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី2ដែលវត្តភ្នំកញ្ជើថ្មីចូលរួមប្រកួតក្នុងពិធីបុណ្យអកអំបុកវត្តភ្នំកញ្ជើថ្មីក្នុងឆ្នាំ2019គឺថាបានឆ្លងផុតរង្វាន់ប្រកួតក្នុងតារាងតែក៏មិនអាចឆ្លងផុតក្នុងរង្វាន់42 32ទូក្នុងលើកនេះ គូប្រកួតដំបូងគឺថាក្នុងគូបើកឆាកក្នុងការប្រកួតឆ្នាំ2022គឺរវាងទង្វើវត្តភ្នំកញ្ជើថ្មីនិងវត្តជួយទៅម្ចាស់សង្កាត់លេខ10ទីក្រុងសុខចាំងតើវត្តណាមានទៀតជាងនឹងអាចយកឈ្នះទៅក្នុងលើកប្រកួតដំបូងក្នុងពិធីប្រណាំងបិណ្ឌអកបុកឆ្នាំ2022ប្រកួតពានរង្វាន់មាសសកលឆ្នាំ2022 bạn đang theo dõi những trận đấu ở bảng A. Bảng A cùng là bảng duy nhất có 5 đội tham gia. 10 bảng còn lại, mỗi bảng có 4 đội. Và theo những gì đang diễn ra thì đây là một bảng đấu khá là cân bằng. Cơ hội gần như là chia đều cho cả năm đội. Ở bảng này sẽ có 3 đội giành vị trí nhất nhì ba đi tiếp vào giai đoạn 2 bằng lực của mình và sẽ có một đội được bốc thăm may mắn chúng ta cùng chờ xem ba đội đi tiếp sẽ là những đội nào ngay cặp đấu đầu tiên đã hứa hẹn sẽ đầy kịch tính hấp dẫn trà tim cũ của vườn 10 thành phố sóc trăng đội ghe đã từng vào vòng 8 đôi mạnh cùng với Phono Kinh chơi Thơ Mây đội ghe lần thứ hai đến với dòng sông Matbro và rất đầy tham vọng ở giải năm nay số 26 bên phía khán đài là Phono Kinh chơi Thơ Mây còn phía đối diện là đường bơi số 2 Rádio Cabo នៅវត្តអណ្ដូងជែកខេត្តបាក់លាវនិងវត្តភ្នំខ្មែរនៅខេត្តកាណៅbây giờ chúng ta sẽ được uh, chứng kiến trận đấu giữa hai đội ghe đến từ tỉnh bạn rất cảm ơn các đội ghe đã đến từ tỉnh bạn xa xôi để cùng chung vui với các đội ghe của sóc trăng chúng tôi trên dòng sông mát Muro trong hội đua áo bóc 2022 trận đấu này là giữa địa chuối của bạc liêu gặp gạch dòng của cà mau gạch dòng ghe số 39 bơi bên phía khán đài đường bơi đường bơi số 2 hiện nay trên màn hình thì chúng ta thấy cặp đấu này vẫn đang diễn ra khá là căng bằng បបសត្វពណ៌ក្រុមទុកងល់ទាំងពីរគូប្រកួតបន្តគឺរវាងក្រុមទុកងល់ không? Đội ghe đã vào chung kết ốc bóng 2020 và hiện nay Á quân ốc bóng 2020 đang thể hiện một phong độ rất là tốt ở giải năm nay. Đây sẽ là một trong những ứng cử viên ông Bưu Gia một của xã Thành Phú, huyện Mỹ Xuyên. Mà riêng cùng Aba Tato trong tục ngô quát ông Bưu Gia tí môi sẽ chia à, đẹp tà à, phiên quan lực phi trong bắn ốc bóng năm 2020 lực នឹងទទួលអបអរដល់ពួកក្រុមសម្បត្តិទាំងពីរវត្តកម្ពុជាទី1និងក្រុមវត្តនរកាហើយគូប្រកួតបន្តគឺរវាងក្រុមសម្បត្តិវត្តស្រឡងដែលជាទីរមណីយដ្ឋានល្បីថ្មរបស់ខេត្តសចាំងនៅឃុំដៃតាំស្រុកមេត្រៀងជួបជាមួយនឹងក្រុមសម្បត្តិវត្តពេជ្រមង្គលមកអំពីស្រុកជាចៅគឺថាតើទូកទាំងពីរនេះមាន មកវត្តពេជ្រមង្គលដំឡើងឲ្យភូមិសង្កាត់ជិនព្រឹកទីរំខាត់ជិនចៅគឺថាមានការត្រៀមបំរុងមានការហាត់ពុតយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីត្រៀមបំរុងឲ្យពិធីប្រណាំងក្នុងឆ្នាំនេះលើកប្រកួតដំបូងរវាងក្រុមទងវត្តពេជ្រមង្គលនិងជួបជាមួយក្រុមទងវត្តស្រឡូងដែលជាទីរំអនុញ្ញាតឋានទេសចរល្បីឈ្មោះរបស់ខេត្តសុខចាន់វត្តពេជ្រមង្គលនិងវត្តស្រឡូងតើវត្ត រក្សាពានរង្វាន់ឯកមិនអស់អំបុកឆ្នាំ2020ហើយគូប្រកួតបន្តគឺរវាងក្រុមសុខវត្តអុជុំអារាមពេជ្រជែកតំណាងឲ្យ រដ្ឋព្រឹកអំពូនៅស្រុកទាំងនេះលទ្ធផលដូចយើងបានឃើញច្បាស់ហើយគឺថាសំគងវត្ត